Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê cờ bạc bịp đã quay trở lại với kênh youtube của T Casino Thì à, thưa anh em, như anh em đã biết đấy, thị trường cờ bạc bịp hiện nay đang có rất nhiều dòng sản phẩm hỗ trợ anh em chơi cờ bạc bịp hiệu quả đúng không ạ? Thì à, nổi bật nhất về các dòng sản phẩm thì gồm có áo đổi bài này kính áp tròng nhìn xuyên bài máy đánh bài và các dòng dụng cụ cháo đổi bài như là ví đấy, áo hoặc là mỏ đổi bài thì à, hôm nay thay mặt à, Tây Casino tôi sẽ giới thiệu cho anh em một dòng sản phẩm cao cấp hiệu quả nhất à, trên thị trường cờ bạc bịp đó là với những bộ môn bài lá thì à, đấy chính là những à, dòng à, máy đánh bài CPK 500 thì à, trên màn hình của em của anh em chính là những cái dòng mẫu CVK 500 của năm 2020 thì uh, những cái dòng CPK của 520 uh, 500 của năm 5020 à, của năm 2020 này này anh em nó đã được nâng cấp rất là nhiều đấy nâng cấp rất là nhiều so với dòng thế hệ cũ nhé anh em nào mà dùng các con à, CPK cũ thì biết rồi nó đánh nói chung là cũng đánh được nhưng mà không thể đánh nhanh và hiệu quả bằng những con dòng CVK 600 đúng không ạ thì à, cái dòng CPK của năm 2020 này nó sẽ được nâng lên một cái tầm cao mới thì cái tốc độ đánh cũng như là góc quét rộng thì à, được nâng lên rất là nhiều anh em theo dõi video của mình thì anh em sẽ biết thôi đấy anh em nào mà từng sử dụng máy đánh bài CVK 500 à, cũ thì khi anh em cầm sang con CVK 500 mới này mình đảm bảo với anh em là anh em thích luôn đấy đây là một bộ bài mã vạch nha anh em à, trên thị trường thì à, bài mã vạch của nhà mình thì à, ở ngoài chợ có mẫu bài như thế nào thì bên mình đều có đấy khi anh em mua máy anh em phải được tặng kèm thêm một cây bài mã vạch nữa một cây bài mã vạch giờ cũng đã giá trị một triệu rồi anh em ạ đấy bài mã vạch giờ đang về rất là khó khăn đấy nên giá nó rất là cao thì anh em hãy nhanh tay ấn đăng ký kênh để nhận được cái khuyến mại này nhé đây mình sẽ mở máy ra cho anh em xem cái mẫu mã máy của năm 2020 là mẫu mã như thế nào thì với những con cũ thì nó sẽ là mẫu Samsung còn những dòng mới này nó sẽ là mẫu Oppo đấy. <coughs> điện thoại Oppo nha anh em này, giao diện bên ngoài không khác gì một con điện thoại bình thường cả. Anh em sử dụng như điện thoại bình thường luôn. Đấy. Anh em sẽ vào các mã để chơi. Với mỗi con mã máy này nó sẽ có một cái mã riêng cho anh em. Để anh em à, vào chơi thì khi anh em mua máy mình sẽ cung cấp cho anh em. Con này đánh rất là hiệu quả, quét rất là rộng. Anh em nhập cái mã này ok khi anh em nhập xong mã anh em sẽ vào phần chọn trò chơi nhé rất là đơn giản thôi thì uh, chi tiết cụ thể thì uh, khi anh em mua máy chúng tôi sẽ hướng dẫn cho anh em hoặc là anh em lên trực tiếp cơ sở ừ, bên mình sẽ có những người thầy người thợ hướng dẫn anh em thì uh, bên mình có hai cơ sở chính là ở bến xe mỹ đình và bến xe miền đông Đấy, ngay sau bến xe thôi anh em ạ anh em nào mà gần các bến xe đó thì hãy đến cơ sở của mình mình sẽ tiếp đón anh em uh, uh, nhiệt tình đấy, hướng dẫn anh em cụ thể cái cách chơi con này như thế nào đấy, cài đặt ra làm sao đấy mình sẽ chơi uh, bộ môn liêng nhé liêng này liêng nó rất nhiều mã chơi mã 68 này là mã báo lá bỏ về ngoài ra thì nó sẽ báo tụ báo nhà nào lớn nhất nhà nào nhỏ nhất đấy. anh em uh, <clears throat> tùy vào cuộc chơi thì anh em sẽ lựa chọn cái cách đánh sao cho nó hợp lý nhé còn đây mình sẽ làm review cho anh em về cái chế độ này gọi là chế độ 68 và báo lá bỏ bài anh em ấn bắt đầu này khi vào anh em chú ý cho mình là anh em khi đi chơi bịp thì anh em sẽ được tặng thêm một cái tai nghe gọi là tai nghe siêu nhỏ bằng hạt đỗ thì à, với những cái bộ tai nghe như vậy đây thế này anh em sẽ được tặng những con tai nghe siêu nhỏ như thế này với những con tai nghe siêu nhỏ như thế này thì à, anh em sẽ đeo vào trong lỗ tai đấy đeo vào lỗ tai là anh em sẽ chơi bịp rất là hiệu quả luôn máy báo thế nào thì chỉ có anh em mới nghe thấy được còn trên ờ, video này tôi sẽ để chế độ loa ngoài để tất cả mọi anh em đều nghe được nhé ok đây là bốn người chơi này mình có thể chơi liêng 5 người 6 người 7 người bao nhiêu người cũng được 8 người ừ. từ hai người cho đến ờ, đấy, mười mấy hai chục người đều có thể đánh được báo rất chuẩn mình sẽ chơi 5 người nhé thường anh em chơi cũng không quá đông đâu mà 5 người ok bắt đầu chơi này mình chỉ việc ấn bắt đầu chơi anh em nhìn thấy camera hồng ngoại của nó ở đây không ạ cái kia hồng ngoại này thì chỉ có qua camera bây giờ thì nhìn thấy được thôi còn mắt thường anh em ở bên ngoài không thể nhìn thấy được đây mình sẽ đi thử cho anh em nhé khoảng cách báo rất là rộng khi anh, chơi, anh em chơi anh em để cái điện thoại của mình ở đây đúng không ạ đấy, khi người ta cắt bài đưa bài cho người ta cắt đấy, anh em nhìn cầm bài như thế này cầm bài như thế này máy nó cũng báo đấy xa hơn một chút xa hơn một chút này đấy anh em nhìn khoảng cách khoảng hai gang tay của mình nó vẫn báo hai gang tay của mình thì rơi vào khoảng năm hơn 50 phân đến 60 phân đấy vẫn báo rất là bình thường đó anh em nhìn này để ra tầm này nó vẫn báo bình thường năm lá năm lá ở đây nghĩa là anh em phải như thế nào anh em nào mà đã sử dụng rồi thì rất là đơn giản còn những anh em nào chưa biết thì mình cũng nói luôn năm lá là mình sẽ đặt đến năm lá một này hai ba bốn năm đó mình chỉ việc đặt đến năm lá như vậy thôi mình chia từ mình này anh em nhìn năm nhà chơi này đảm bảo với anh em bài lúc nào cũng là bài lớn nhất đó, anh em nhìn này đây là chế độ báo lá bỏ bài còn cái chế độ báo hai nhà lớn nhất hoặc là một nhà lớn nhất thì à, video sau mình sẽ hướng dẫn cho anh em anh em hãy ấn đăng ký kênh để à, nhận được thông báo về video lần sau nhé Đấy, đây là chế độ báo lá bò bài anh em thấy chưa báo rất chuẩn luôn Đấy, T Casino Đấy, anh em liên hệ trực tiếp vào hotline 0844 17 9 hoặc là 0834 666 333 đấy, đấy là hai online của tôi nhé anh em mà thắc mắc gì về con máy thì cũng có thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới đây này anh em nhìn điểm này 8 điểm to nhất luôn đúng không ạ <laughs> đấy. tiếp tục thử cho anh em vài ván nữa nhé anh em à, đánh bằng máy này thì trăm ván chuẩn cả trăm 10 ván chuẩn cả 10 à, ờ, đây là một con máy mới hoàn toàn tôi chưa mua game nên nó chỉ cho anh em thử mỗi lần một cái thôi Đấy, anh em mà muốn thử thêm thì tại phải ấn trở ra này xong lại ấn bắt đầu là mới được thử tiếp thì uh, anh em mua trò chơi rồi thì anh em sẽ thoải mái còn đây là tôi chưa mua đấy chưa cài đấy khi anh em mua máy chúng tôi sẽ cài cho anh em cài vĩnh viễn luôn đấy, đấy anh em không mất đồng tiền cài nào cả đấy chúng tôi sẽ cài vĩnh viễn cho anh em nhiều nơi người ta sẽ thu tiền cài của anh em thì chúng tôi sẽ à, cài miễn phí cho anh em luôn uhm. đây này anh em ấn bắt đầu này khi đi chơi bịp đấy để tránh cái trường hợp người ta phát hiện ra thì à, anh em đừng để màn hình sáng này anh em ấn nút này cho mình đó là mình sẽ thoát ra giao diện ở bên ngoài rồi đấy, một cái giao diện rất là bình thường không tắt màn hình đi cũng được hay để thế này cũng được không ảnh hưởng gì cả bài báo này báo rất nhanh đúng không ạ báo rất tuyệt vời mình sẽ đảo đến hai lá đúng không đấy tiếp theo xem máy báo gì một đúng không đấy mình sẽ bảo một lá này đúng không đúng một lá chia này năm nhà liêng quy cát luôn anh em đấy máy báo lúc nào cũng là to nhất nha anh em kể cả là liêng đè liêng hoặc là sát đè sát thì mình vẫn là nhà to nhất nên anh em nhiều khi có thể âm tẩy luôn đấy, đánh theo kiểu âm tẩy Đấy, QK ad liêng rất hiệu quả đúng không Đấy, thì rất là chuẩn và lại này nhập đúng mã vào này chỉ cái mã này thì chắc chắn là chỉ có anh em biết thôi Đấy, không ai phát hiện ra được trở ra này bắt đầu lại này Đấy, anh em thấy thế nào qua cái video này chỉ cần vài ba ván nếu mà anh em nào biết anh em nào biết chơi thì nghĩa là anh em nhìn gần về ván đây này là anh em đã hiểu con máy này nó đánh hiệu quả như thế nào rồi đúng không ạ Đấy. 3 này 4 này 5 lá này chia này lúc nào cũng lớn nhất luôn Thì cả đánh bối bài nó vẫn sẽ báo được cho anh em nhé 9 điểm này Đấy. 9 điểm nhà này 7 điểm không ăn thua Đấy. 9 điểm to nhất ở đây luôn Đấy, anh em nhìn cái nhà đi không nhà nào qua mặt được nhà mình đúng không Tất cả là anh em đánh gối bài tiếp này Đấy. 6 đúng không ạ 1 này 2 3 4 5 6 Đấy, đánh gối bài tiếp nhé bỏ bộ này đi 1 này đặt đi 6 lá đúng không ạ đấy. đấy thấy chưa anh em rất là hiệu quả đúng không anh em nhìn đi và anh em 8 điểm to nhất ở đây một điểm này đấy. lúc nào cũng là nhà to nhất luôn đánh như vậy thì uh, ai chơi lại được với anh em nữa đúng không ạ thì uh, mọi chi tiết về con máy anh em cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại trên, trên màn hình cho mình nhé hoặc là anh em comment xuống bên, bên dưới cũng được đấy. thì uh, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và anh em hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ T Casino và nhận được những cái video ấn anh em ấn chuông thông báo nhé anh em ấn chuông thông báo thì anh em sẽ nhận được những cái video giới thiệu về những dòng sản phẩm mới nhất của T Casino thì anh sẽ là người đi đầu đón đầu xu thế thị trường cờ bạc vịt mình đi đầu sản phẩm mới là mình biết mình sẽ nắm lợi thế trong tay đúng không ạ Đấy, xin chào anh em